Chào các bạn Mời các bạn đến thăm một vùng bưởi à, vô cùng rộng lớn, vô cùng xinh đẹp Với diện tích là 4 ha rưỡi Và với tổng số cây là 1.000 cây bưởi da xanh Và với tuổi là từ 7 đến 8 năm tuổi Và trên vườn bưởi da xanh này trong 3 năm qua Đã dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang của chúng tôi Và ngày hôm nay chúng ta đến gặp ừ, chủ vườn bưởi Một người có thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Đồng Lai Vâng, à, thưa bạn Nguyễn Hòa Hiệp Thì à, bạn đã dùng phân Sinic à, Tân vạn của chúng tôi trong 3 năm qua Và ngày hôm nay công ty mới có điều kiện đến đây để thăm và ăn thử một miếng một múi bưởi dùng phân Sinic Thì khi mà ăn xong thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ bạn Và mong muốn là bạn hãy lan tỏa cho bà con ở đây để mọi người ai cũng biết đến phân Silic áp dụng vào để giảm công chăm sóc, tăng năng suất, tăng hiệu quả và đặc biệt là làm cho cái thương hiệu bưởi da xanh của miền Nam được uh, lên ngôi hơn nữa. Vậy thì um, để nói một câu về phân Silic thì uh, bạn sẽ chia sẻ với mọi bạn sẽ nói một câu về phân Silic như thế nào ạ? À. Thì uh, sau khi vừa biết cái phân bón Silic đó là của Ờ, Bắc Giang là nay là 3 năm rồi là tôi sử dụng được 3 năm thì ờ, sau khi xài phân silic xong thì thấy ờ, bưởi nó tiến triển rất là tốt cây xanh mà trái rất là đẹp da vâng. mỏng nhưng mà cái chất lượng rất là ngon vâng. Đó. nó ngọt mà cây nó rất cũng khỏe lắm cây nó rất khỏe vâng cây khỏe lắm dạ. và về cái sâu bệnh thì nó có hạn chế Sa dạ. nhiều sâu bệnh thì nói chung là nó cũng hạn chế sâu bệnh là được khoảng ba bốn phần trăm vâng, dạ. ba bốn chục phần trăm dạ ba bốn phần trăm vâng và bưởi da xanh ở đây là thu trái quanh năm trái quanh năm mà vườn nhà mình vừa thu được bao nhiêu tấn ạ thì hôm ờ, tết giờ là thu ờ, hai đợt là nó được 40 tấn rồi à Dạ. À, và tới đây thì mình lại thu tiếp. Dạ, tới đây là dạ. tháng năm này nó khoảng vô khoảng 20 tấn nữa, 20. À. là dừng trầu ghê thôi. Vâng. Rồi mình hái xuống có thể thôi. Vâng. Tháng 5 thu 20 tấn thì đến độ tháng 8 lại thu tiếp. Dạ. Và đến Tết tháng, tháng 7, ờ, tháng 7 tháng 7 âm lịch tháng rằm lại thế thì một năm thì có khi là thu hàng hàng trăm tấn dạ đúng rồi đúng rồi năm nó khoảng 100 tấn vâng. năm khoảng trăm và giá bưởi hiện nay đang bán giá bao nhiêu hôm nay thì nó tại vườn nó khoảng 22 đến 24 ngàn vâng. dạ 22 24 dạ mà cái ờ, giá là cái giá xô là giá xô. ngang á vâng. giá ngang á chứ không có vâng. tính bưởi ờ, bưởi lựa vâng. bưởi lựa thì giá nó cao vâng. như vậy thì đi mình đi sang đây thì cái giá này chưa được ờ, chưa phải là cao dạ. nhưng mà à, với cái thời covid hiện nay thì cây này này giữa các cây với nhau có đồng đều không ạ đồng đều nhé hai cây này nó cây nào cũng trái như nhau không có cây không nhiều ừ. đây ờ, các bạn này trông này cái, cái quả là phân bố là mà đều luôn là phân bố theo kiểu từ gốc lên trên ngọn các nhà vâng. và cả xung quanh nữa đây thì các bạn này từ dưới lên trên này cứ đưa lên các bạn này đấy lên tận ngọn đấy anh giấu à anh giấu cha đấy. đấy anh đã có em cái em ba cái à, quả bây giờ nó ra thứ ờ, chút chút này này ờ. đó, trái nhỏ này đó dạ trái nhỏ à vâng đây trong khi mà trên cây nó đeo hàng trăm quả như thế này thì nó lại ra quả tiếp đấy các bạn đó, này nó ra quả tiếp vậy đó đây này cái này để lớn ờ, ít nữa là mình mới tuyển bớt đi đây trên cái chùm này là bốn quả liền này nó vậy đấy, thì sau khi mà nó lớn rồi thì mình sẽ sẽ tỉa tỉa bớt đi và và sau đây tôi làm một cái động tác ờ, để dung cho các bạn thấy xem là cái tỷ lệ dai cuống như nào nhé đây đây đây các bạn này dung này ba quả dung thoải mái các bạn nhé dung thoải mái không dụng mà ba quả này nó chỉ bằng chiếc đũa thôi nhưng mà nó vẫn đeo ở được như thế này à. thưa ông đẹp là trước đây chưa dùng silic thì khi mà nó đeo ba cuống như này đeo ba quả như này thì cành này nó có bị gãy bị bị bị, bị xé không ạ nó cũng giòn á nếu mà nó xài silic nó giòn cái silic nó có canxi á nó, nó dài dài nó cuống dài thì nó làm cho bưởi ngọt vỏ mỏng vỏ mỏng sự thật là mỏng vỏ lắm vâng ở trên đây vườn này thì chúng tôi thấy là cái bưởi con nó dụng la liệt thì phải chăng là nó dụng hay là không mình cắt bỏ mình cắt bỏ à để bỏ ờ, nó nó sống cái lớp đó rồi còn cái lớp này nữa này à ừ. đây lớp này nữa này à đây đây đây đây vâng ngoài những lớp mà chuẩn bị được thu ờ. chuẩn bị được thu nhá ờ. thì nó thì cái lớp này là lớp uh, nhỡ đúng không lớp nhỡ ừ. lớp này là xong rồi đến lớp này thì lại đến lớp mới đúng à. rồi vâng Đấy. và da nó xanh này xanh đẹp này Đấy à, tới đây thì mình nên tăng cường phun thêm yeah. Dạ. phun thêm một mỗi tháng một lần thì bưởi nó sẽ đẹp hơn nữa yeah. Dạ. đấy và những quả nào ví dụ mà nó do bị uh, ờ, ờ, chít cút đấy mà nó bị vàng thì mình phun vào nó sẽ xanh quả trở lại Đây, những cái dấu này là mới mới mới thu nè à mới thu à mới cắt vâng. cắt, cắt lưới rồi và ông hiệp có nói rằng là thương lái nó ngày hôm qua thương lái có đến để xem là có thu được không à. để bán rằm hôm nay à nhưng mà vì vừa thu mấy chục tấn rồi cho nên là không thu ờ, không lựa được nữa nó ờ, bữa nó nó, nó nó chưa đủ tuổi vâng là chưa hái được cho nên là nếu không chúng tôi sẽ sẵn sàng hái một quả từ trên cây khi bưởi già thì chúng tôi sẵn sàng hái một quả từ trên cây xuống để cho các bạn bổ trước ống kính để cho các bạn thấy rằng bưởi dùng phân silic chất lượng rất tuyệt vời Đấy. em em ờ, kiếm mà không thấy bưởi sai như bưởi diễn <laughs> nhưng mà vào tối này thì hơi khó đấy thưa các bạn một chùm <laughs> lại lá ra xanh lại nhiều đây thế các bạn là từ quả bé đây lại rất là mịn rồi đúng không đó, từ bé là quả nó đã, đã ra đã mịn này này đây là chùm bốn quả đấy này à. Đây, như, như vậy thế này thì chất lượng của da xanh của mình tuyệt hảo tuyệt vời đấy tuyệt vời quá không cái vườn này là ngon lắm vâng. vâng nguyên một cái cành này thôi nó chỉ bằng ngón chân cái thôi nhưng mà nó đã có 8 quả rồi các bạn này 8 quả rồi cành này 3 quả 11 quả này cành này hai quả là 13 quả này đây trên này ba quả liền này. này sai lắm đây này thưa các bạn là nó ở trong à, trong trong bụng này đây đấy trong bụng đây trong bụng nó còn trông lên nhau ba quả nữa này trên chị trùng cái bốn quả kìa đấy, đấy. tuyệt vời chụp bốn quả đây ôi rồi thế này nhiều đây. toàn chùm ba chùm bốn thôi vâng à, thưa ông hùng là ông dự đoán trên cây này có khoảng bao nhiêu quả cái này à, cả trăm quả là bao nhiêu <laughs> cả trăm quả mà mình vừa mới thu mấy chục tấn xong đúng không đúng rồi cái này nó mình làm truyền nó nhiều lắm vâng tức là làm truyền là làm liên tục liên tục thì vâng. em là tập trung vào tháng tháng ba tháng tư bán mới có giá rồi vâng à, bây Đã. Dạ. giờ chuẩn bị làm lứa bưởi tết nữa à mà nó có chứ... mới bưởi thuận nó trái đó nó vâng. nó này bằng cái chén chén vâng đẹp quá nhỉ đi, đi, ra đi đi qua đây coi quay bên đây à, để sang bên đây coi đây toàn chùm quá chừng lũ khủ rất là nhiều anh nhiều thấy nó giờ nó nhiều lắm à. thưa các bạn à, bưởi ở đây là nó lại, nó lại sai đều mà lại đẹp cơ đấy các bạn đây đấy cây nào cũng vậy thế này cơ đấy. từ trên xuống dưới cơ chứ không phải là có một hai cây đấy thưa các bạn ở đây đây là vựa rồi vừa bón gốc vừa tưới gốc và vừa bò vừa xịt hết chân lá hả dạ, dạ. đúng rồi thế là tốt ờ, thì ông xịt nó bao nhiêu lần đây thưa các bạn bưởi nó như thế này sai như bưởi diễn đây thưa các bạn đây là như là bưởi diễn này, này sai như bưởi diễn nó không kém gì bưởi diễn cả Đấy. và ở trong này thì người ta lại không ưa nhưng mà nó phân bố rất đều không ưa trái quá to người ta chỉ đều đều à. bự quá người ta không thích đúng rồi cho nên là chủ vườn để sai để cho kìm hãm cái quả to Đấy. và da của nó rất đẹp Đấy thưa các bạn lại sai thế này chứ Sai lúc liều như này Mình chảy liên tục mà Đó, thấy không? Trời ơi các bạn ơi phải ờ, như ở miền Bắc làm con lứa là năm vụ đâu này sai này các bạn Đây mà lại lại làm uh, thu quanh năm đây hả? Thu, quanh, năm, năm Mà vẫn sai thế này Đấy Thế này thì tới đây này em phải lấy cái túi 5 cân để giải cho nó Để cho đỡ vất vả Để cho đỡ phun nhiều Mấy kỳ chị nói gửi vô vậy nó nặng cái tiền cước á Không, bây giờ gửi sao được xe ờ, khách chứ nó đỡ Gửi xe khách thì lấy nhiều thì công ty giảm cái phí gửi ờ, cho sai này Sao màu quả này sai như mưa nhỉ thế này trên cây này nó phải mấy trăm quả chứ không phải 100 đâu trăm à. à nhưng mà mình thu vừa thu mấy cái, cái, cái mình trồng nó rộng vâng. cái gì trồng là diện tích à, nó hộ cái cái cái mét nó hẹp lại là nó nó nhỏ vâng. với cái 18 năm tuổi này mà đường kính của nó phải đến độ có khi phải đến 15 mét hơn á hơn 15, 15 20 mét đấy các à. bạn đấy đây các bạn Để nó sai rũ rĩ các bạn này Nó vướng ở trong lá thôi Nhưng vì bưởi da xanh nó lại sai màu xanh lại giống lá cho nên là Bằng vâng, Trông không giống như bưởi diễn à. Nhìn nó hơi khó mình có thể vào chui vào trong để xem nào. nó sai lúc liễu sai như bưởi diễn luôn các bạn nhé đây tôi sẽ vào trong này để, mà, để cho các bạn xem à, người ta cứ nói là bưởi da xanh bị đơ cây rồi không có quả thì thưa ông hùng à, à, ông nhận xét là như nào trước đây trước đây mà chưa dùng silic thì thế nào chung ra là Đây, các bạn. Cái bưởi da xanh ở đây á <clears throat> nó rất là tốt, mình khai thác trái nó nhiều. À, bây giờ nó có cái phân silic này á, thì cái cây nó khỏe ra nó mới không đơ chứ còn. Đây các bạn. Khỏe cho bộ rễ vâng. lắm. Đây là phân bố rất đều đây thưa các bạn. Suy lắm. Suy à? Vâng đây à cây đây, cây nó tàn à đó. chùm này năm quả đây hả à, ờ, năm quả trên kia cũng bốn năm quả <laughs> bởi da xanh mà sai như sung các bạn ạ da xanh da xanh là ở ngoài bắc là thường thì chỉ lấy một quả há thôi ô à. oh, có trái già kìa bự chà bá nằm trên nó à thế à ờ. ủa cái đá đó là chín đó ờ, à thế à nó trái chín đi bổ đi à đi leo leo lên đi hiệp anh thương lại quên thì nó cũng sót cho quên cái gì Ờ vô lấy kéo đi. À. Kia quả kia hả? Ờ cái quả đó đó. À, à, à. đi được chín thôi. Nó ăn cơm mà nó cũng sót. Rồi. Nó bể làm gì nó cũng sót à. Đây, thưa các bạn đây, xung quanh bưởi đây. Đây nó ừ. sai các bạn này. À, tỷ lệ sai đây rất là đồng đều. Đây các bạn đây xem này, xung quanh cây này. Đây. Ở đây trồng hơi dày. Hơi dày. <laughs> Đang nghe cây này, cây cách này, đây. sang đây là một cây, chỗ này ba cây liền Dày <laughs> quá các bạn ạ Đây các bạn này, <laughs> ở cái khu là cũng cũng sai chung ra hồi nào giờ chưa có trồng, giờ trồng đâu có biết Vâng, vâng thưa ông Hùng, ông đánh giá về cái da bưởi này thế nào? Da bưởi này thì đẹp rồi Vâng Bưởi da xanh này dày là đẹp rồi Đẹp quá các bạn ạ, à. đây này Hơn da em bé luôn Đây là mịn màng ngay. mà Ở ngoài Bắc là do thiếu kinh nghiệm cho nên thường họ cứ để một ờ, cành chỉ để một quả thôi đâu này... nó đủ nó là đủ nó đúng đi. mức nó là là ba bốn trái bốn năm trái cũng được nữa vâng nó không có gì hết Đấy. nhưng mà dùng cái phân này thì nó đỡ bị xé đúng cành. rồi cái có cái phân silic này tuyệt vời vâng nó đỡ bị xé cành nó cho dù sai nó vẫn nuôi được trái nhưng mà nếu dùng phân thường mà nuôi thế này này nó kiệt cây nó kiệt kiệt là nó dẫn đến đơ cây và chết cây luôn đấy cái vâng. lượng trái này mà nếu không có phân xì lít là ăn xong cái đợt trái này đơ cây à. à là hỏng luôn à, đơ cây chết là cưa bỏ luôn chứ không có thuốc nào mà trị được hết vâng, á cứu được à, vâng đúng rồi đây sau đây thì ờ, mời các bạn chúng ta xem đây cái này nó sai này nó à. sai khủng khiếp này Em xem chủ vườn để hái một trái chín Còn sót này Hôm nay rất là hết thì chúng tôi Cũng là <coughs> Hai dính ờ, ờ, đưa đưa xuống luôn phải cuốn nó đều phải không đâu, chưa phải hả ở dưới á ở đâu rồi ở dưới á đứng ở dưới có khi được đấy đây đây sao bên này đó đó kìa đó đây đây quả to đúng rồi quả to đúng à đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây rồi trời ơi thế này rơi vào đầu vỡ đầu luôn để xem này đây đây đây đây đây ừ. ôi ôi nè coi trời ơi cỡ nào này đó ờ. ôi rồi ôi trái này phải ba ký <laughs> ba ký vâng đi giờ mình ra ngoài chỗ ánh sáng này để bổ đi đi để mang đây được rồi. đi đây đây kia à. à. đi đi trời ơi trái này là thương lái sót lại đây các bạn nhé nặng lắm nặng như đá luôn cái tay bưởi Trời đó quay bữa nếu mà người mà đói là không bê được quả bưởi này đâu <laughs> đây các bạn này trời ơi to như thế này cơ mà đấy bưởi rừng silic tân phát bắc giang đây trời ơi là đấy bây giờ mày ông ờ, để chụp kiểu ảnh đã nhé để em ra lấy cái ghế để chụp kiểu ảnh sau đây là mời các bạn là xem à, chủ nhà là bổ bưởi bưởi hai xuống quả to quá 3 kg 3 kg Vừa rồi mình thu mấy chục tấn thì có nhiều quả 3 kg không? Nhiều chứ. À. Cái hai cái rưỡi đến 3 à, kg cũng oh. Thế đợt này mà cũng 30 trăm Tới 30 phần trăm Thế thì bữa nay phải bán giá khác chứ đúng không? Thì mình bán, người ta bán lái thì người ta bán giá khác chứ mình bán ngang mà à. Người ta mua về ta, ta chia loại ra thôi ừ. Ở đây nhà vườn là cứ bán ngang vậy đó à. Có ký có tiền đến 29 ờ, tháng này là cái ờ, lễ hội ờ, Festival của tỉnh Sơn La ở, ở Sơn La nhưng mà do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đấy à. là các doanh nghiệp được đối thoại với thủ tướng mà nếu mà cái hôm đó mà có những cái bữa quà già đấy thì em để cho chị Mỹ để yeah. Dạ. chị mang trưng bày tại cái lễ hội đấy chị báo ơi, em đóng thùng gửi à, thì để em giới thiệu với thủ tướng về cái vườn bưởi của mình à trước là của à, anh Hùng nhỉ ừ. Bụng trước là cũng được thủ tướng khen đấy là hôm đấy là lấy bưởi của anh nó cũng, cũng à, có trái to như thế này cũng nhưng to. mà nó cũng vô rồi. cái mùa chưa có chín lại nó đứt cái à, lứa đúng rồi ờ, đúng nó, nó chưa bưởi nó chưa chín lại nó cũng đứt lứa đúng rồi muốn gì gì nó phải là đúng lứa đúng lứa quả bưởi cũng khó đấy, chứ không dễ đâu dạ. đây các bạn này quả bưởi 3 kg nhưng vỏ mỏng tang cái, ruột, nó, cái múi nó to lắm vâng múi nó như cái lược luôn vỏ mỏng tang luôn các bạn này mỏng, luôn mỏng như là bưởi diễn nhỉ à, tuyệt vời đây nè chết chết chết à. múi này thì hơn cái lược nó đỏ vậy đó vâng nó đỏ vậy đấy nó vậy nó mới ngon vâng đây các bạn nhé vỏ mỏng cùi mỏng này cùi mỏng vỏ mỏng này Da đẹp quá nhỉ Đẹp như da em bé luôn dạ. Thơm dạ. Sau khi đã bổ xong đây Đây Mũi to quá nó to lắm Mũi to quá Phải lấy, lấy dao mới tách được ra chứ lấy tay Ủa không rồi, rồi mà còn to hơn Anh anh phải lấy cái đầu dao kia anh tách Đầu, đầu, đầu, nó, đầu nó, kia Nó to quá nó nặng Đầu nghiêng đầu kia hả? Không được rồi, không sao Để cho nó không bị lát bổ rồi mà vẫn bằng cái trái mà phải <laughs> to bằng trái mà có cả vỏ đấy đấy trời ơi bữa không phải dễ đâu nhá đây Đấy, các bạn ơi cơm trời à. ơi cơm đây nó đỏ tươi à đỏ tươi mà không có tí hạt nào các bạn nhé ừ. bóc bóc à, bỏ cái đĩa ra đây. bỏ cái đĩa ra để đổ đổ cái này ra tuyệt vời đấy đây đây Đúng. đây các bạn này mà muối nó dày muối ừ. nó dày muối nhá tôm nó tôm nó giòn tôm ráo, nó giòn ráo nó ráo tôm nó... Ờ. đấy em thử à nó ráo tôm đấy nó ngon lắm ừ. cái này thì ngon rồi ngon Tao thử ăn. thôi rồi được à, từ từ đã để lấy mấy, mấy muối đẹp để cho lên đây đã ừ. ngon lắm Ôi trời ơi. Đi bữa là chị biết không? Hái là phải. Thưa các bạn là sau khi đã bổ xong cái à, bưởi mà cho cái muối ra đây thì các bạn thấy cái muối này được <laughs> không? To múi to bằng đĩa. cho xe chị <laughs> bằng bằng cái đĩa này. Các bạn là con đấy. Đây. Nếu để một đĩa này chỉ được hai muối đấy. Đây các bạn này. Đây các bạn. Có kém gì cái lược không? <laughs> kém gì cái lược không? Bây giờ tôi tách cái muối này ra để cho các bạn thấy nhé Đây. Đây, bóc nó rất ráo nhá. À. Nó giòn đấy là giòn. tôm ăn ngon lắm. Nó giòn lắm. À. Ôi chết rồi, chết chết chết chết, hỗ trợ cái. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Múi to quá. Tách tách bên này ra đây. Đây, đây, đây, đây, đây. Để em tắt cái này luôn hả? Bỏ bỏ cái đấy ra, bỏ ăn cái này. Rứt từ đây ra. Nào. Đấy đấy. À đấy, à. Đấy. Đấy. Dài dữ. Dài dữ. Rồi đây các bạn này một múi bưởi này tuyệt vời chưa <laughs> đấy một múi bưởi đấy đây đây các bạn nhé tôm nó đây tôm tôm nó rất là mọng nước như này đấy dài không kém gì cái lược <laughs> đấy mà bóng này tôm bóng này tôm nó bóng, bóng nó đẹp. to to đấy mà uh, ông nghiệp có nói rằng trên vườn bưởi này khi mà thương lái đến thu là 30% bưởi to như thế này à. đấy bề này thì xứng đáng gặp thủ tướng rồi <laughs> vâng bây giờ mời hai anh em ăn đi ạ nhìn nó đẹp mà không nỡ ăn đấy, các bạn ạ bây giờ chị trình nhìn lên cây ờ, trái to không vâng à mời bà chủ gian ăn ờ, bưởi ờ, bưởi con sót lại trên trên cây mới quả nó trái bự hết hậu. trái bự hết hồn luôn 3 kg ra đây ra đây ra đây ra đây nào. ra đây ra đây chỗ nó ép ép đây à, đấy nào mời bà ra đây ăn đi ôi sao đi bà thả ngại ngại lên <laughs> ừ. lên, lên lên lên tivi á lên tivi làm gì ngồi ăn đi ăn đi ăn đi ừ, ngon tuyệt vời luôn đây là bưởi này mới hái gọi là chín đúng rồi nãy nãy yếu cái nãy yếu Trời ơi Ăn một muối này nó no các bạn ạ Thật tuyệt vời ngon quá quá chừng ừ. Ngon quá nhỉ Chưa bao giờ ăn bưởi da xanh mà ngon như này thật sự đấy Đây bán ra Bắc á cho các bạn con ấy nó phái á ừ. Cái ra Bắc à Vâng thưa ông Hùng là trước đây mà chưa có phân silic thì Vườn bưởi này nó có sai được như nào ạ? Nó cũng không có, có được sai nhiều rồi Vâng. Trước kia ờ, không dùng phân silic là cây nó cũng không không có đạt. Vâng. Nhờ từ ngày mà mấy năm đây xài cái silic thì cây thấy cây nó đạt hơn mà trái nó cũng sai hơn nhiều nữa. Vâng. nó xanh khỏe. Nó xanh khỏe. Vâng. Đây nó sai cái này mà. Vâng. Ở dạ. trong à. bà con mà có dùng silic thì yên tâm không có ngại gì cái cái chất lượng, chất lượng rất ngon. Nó ra vâng. cây mẫu mã trái rồi cây cũng đẹp. Trái đẹp. Trái rất đẹp quả to à. mà nó làm dai cuống cho nên là nó chống à. nó chống dụng vâng nó chống dụng và quả thì ờ, ông nhận xét là quả nó có đồng đều khá là đồng đều cũng khá đồng đều vâng. à, nó tương đối nó đồng đều với nhau nhiều vâng. nó không có bị ờ, trái lớn trái nhỏ vâng. à. nhưng mà nếu mà dùng phân thường thì trên 100 quả thì dạt ra bao nhiêu quả Hồi trước trên 100 quả là cái quả dầu hạt dạt ờ, ra là nó khoảng 50 50 á. 50 50. Yeah. Nhưng mà bây giờ trên 100 quả thì như nào? Nó khoảng 7 ờ, 70 với 30. À, 70, 70 quả loại ờ, được. Loại, loại đẹp. Còn loại đẹp là còn dạt ra 30 quả thôi. Dạ. Vâng. Như vậy thì rất là tốt cho nhà vườn đúng không? Dạ dạ. Vâng. Thì chúng tôi làm chương trình thì rất là mong muốn được quảng bá cái ờ, phân bón Sinic này đến cho mọi nhà vườn. Dạ. và mong muốn rằng mọi nhà vườn hãy tin tưởng, hãy dùng thử sản phẩm của chúng tôi dạ. để biết được cái chất lượng um, phân silic áp dụng cho bưởi da xanh nó phù hợp nó tốt như thế nào yeah. Dạ. bởi vì um, nhiều bà con than phiền rằng chăm bưởi da xanh cực kỳ khó và bởi vì nó hay bị đơ cây yeah. Dạ. và nó hay bị xốp sồ hay bị khô quả um, múi thì nhỏ và uh, ruột thì không đỏ yeah. Dạ. và tôm thì khô um, quả thì xốp sồ và um, cái cái cái quả nó hay bị lám đen cũng như là là dáng nó không được cân chuẩn và thậm chí là nó còn bị chết cây chết cành nữa à. thì bằng à, một cái sự thật chứng minh trên vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Hòa Hiệp ở địa chỉ à, ấp Tân Thạnh, xã Hồng Lộc huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai và ông nói luôn cả điện thoại luôn ạ à? số điện thoại là 076 402 7977 vâng à, bằng một cái nhân chứng bằng hai nhân chứng uh, cụ thể có thật trên những cái vườn bưởi mà đã dùng phân bón Sinic Tân Phát của chúng tôi trong 3 năm qua. Thì à, nếu như à, bà con nào hoặc là chủ vườn nào mà chưa tin tưởng chưa tin tưởng thì hãy đến tận vườn tham quan. Dạ. Đến tận đây tham quan để được chứng minh trên cái vườn bưởi đẹp vô cùng xinh đẹp này và nó đang hiện hữu ở đây và à, hàng năm đã cho chủ vườn thu hàng trăm tấn bưởi da xanh mà chăm sóc rất nhàn hạ không vất vả không mất nhiều công chăm sóc à. lại còn hạn chế tiết kiệm được rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật Đấy, chúng tôi rất mong muốn là các thương lái à, hãy đến tiếp cận những vườn bưởi này để thấy rằng bưởi dùng phân Sinic bưởi da xanh dùng phân Sinic ngon là số 1 đẹp cũng là số 1 và chất lượng thì <laughs> trên cả tuyệt vời các bạn ạ đấy đây thì đây các bạn nhìn thấy này bưởi này sai và chủ vườn đã thu à, từ đầu năm giờ mấy đợt và mỗi đợt vài chục tấn rồi cho nên là nói mình nói tốt nhưng mà mình nói là xấu nhưng mà thực tế nó mình mình mình không thể nói xấu được bởi vì nó quá tốt nó rất là tốt nó rất là đẹp như thế này mẫu mã đẹp rồi thì dáng bưởi xinh rồi cây thì nó khỏe cây và sâu bệnh tật nó ít đấy thì à, các bạn à, muốn đến thăm vườn bưởi xinh đẹp này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 và một lần nữa thì à, tất cả anh em mình cùng xin chào khán giả chào. Dạ. xin chào bà con chào bà con xin chào anh hùng ơi chào nào dạ, chào xin chào và hẹn gặp lại bà con và hẹn à, gặp bà con tại vườn bưởi dạ. của nhà Nguyễn Hòa Hiệp cũng như là Nguyễn Ngọc Hùng các bạn nhé